hôm nay chúng ta nhậu món thịt cày nha đặc trưng nhất những người sành ăn thịt cày những nhà đón xem nha cho nó vui rất là tuyệt quay lên ờ, thôi thôi thôi được rồi chúng rồi hết bao nhiêu Thôi giờ này, thôi được. Không, thiếu thiếu 50. Thế thôi. 50 về à, đúng rồi. Đây là bánh canh nha, anh với lẩu. Phát trực tiếp xong ai bình luận. Ờ, đúng <laughs> rồi. Ừ. Nha ông bà thông cảm nha. Coi như xong nhá. Đây, còn ngày nữa là bữa nhậu cuối tuần của nhà bà Mơ nha. <laughs> Và ông Thụ. <laughs> ừ. ừ quý vị à, xem lại kênh youtube nha nó sẽ lên trong à, vòng ngày mai ngày mai ngày mốt ừ. Ừ. đây chúng ta nhậu này ăn lẩu một cả nhà món lẩu rất là ngon ừ. rất là tuyệt nha vâng vâng vâng Ờ. Hôm nay xong chưa ông Độ? À hôm, hôm nay thủ. là khởi công làm vệ sinh à, Xong vâng. rồi anh em rất nhiệt tình làm rất tốt Vâng Mừng quá ừ. à, Hoàn thành hôm nay là anh em ngồi nhậu một bữa để cho nó vui vẻ Vâng Trong gia đình nó hạnh Thế phúc làm có đẹp có hài lòng không Đạp chú? Làm quá đẹp tuyệt à, vời à, <laughs> Chào tất cả Vâng Quá đẹp Mọi người đúng không? Ờ à, ừ. chào mọi người nhé Vâng Xin chào. Tổng chi phí hết chúng ta làm nhiều không ờ, ông? Ờ, lúc tổng nào mà có việc nữa lại làm làm tiếp nhá. Vâng. <laughs> Thế Tổng chi phí hết nhiều không? chi phí trả biết bao nhiêu à, nói chung là chưa chưa chưa hạch toán lại đúng không ờ, cứ biết là làm xong rồi là mừng rồi vâng thế là quá mừng rồi đó à, ờ, còn à, hạch toán không biết ừ. thợ nế đâu không thợ nế đâu à thợ này thì bây giờ chủ trì là chú nga à. rồi là các cháu đây à. à. Vâng, vâng, vâng. <laughs> à thế là vui lắm rồi chưa dạ dạ dạ à, mua đi phạt vâng, vâng. <laughs> hôm nay là là, là đãi thờ buổi cuối ha là chia tay thờ, tạm, tạm thờ tạm thời chia tay đúng không thì không say không về vâng <laughs> nhưng mà say thì cũng phải về chứ không về về cảnh thận đâu không say không về à. nhưng mà vâng. say rồi chú nga phải lo à, tự lo à tự lo à tự lo về à. còn chú không lo được vâng chú không say mẹ rồi lo vâng. gì ừ. <laughs> chú nga vậy được chưa vâng vâng tuyệt vời lắm rồi đó Ừ. Xin trời, lạy Phật vâng vâng cứ cho nó phát triển vâng vâng là cố gắng đúng không? làm thêm dạ dạ đúng không vâng lại các cháu làm cho là mừng rồi cho ờ, ờ. là dựa một cái thế này ừ cho nó ếch nhỉ <laughs> quay là đàng hoàng ấy ừ sân rộng này tổng hết trăm mét này trăm mét này đúng trăm mét nó gạch đúng không đúng ừ chứ nhà nhà ai dư wow. Vâng. <laughs> Vâng, vâng. Đây rồi. Vâng, vâng. Nước sôi được không? Rồi nước. À, cho đây, đâu cho nước vào đây. Ừ. Cho nước vào đây là đâu nữa đâu. Ừ. Rồi, nước trước. Nước Đúng rồi. <coughs> Vâng, rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi. Vâng mở cái điện trong nhà cho sáng coi đây đấy đây, đây là bà nhà vợ của ờ, chú thụ nha ừ. đây bà ra nha ừ, vẫn làm nhà bye vui bye. bà nha à, bà chào mọi người nha đúng rồi bye bye ừ. này con hôm nay đã thờ buổi cuối nha bà vâng à, tạm chúc em mình nha mình khỏe à, nhá tạm chia tay bà không? hôm nay tuyệt vời quá vâng. quá tuyệt vời đẹp vâng. quá này con bà bỏ cái gì <laughs> Ừ. ngồi sát vào đây bác bác nghe ngồi vô ngồi sát vô luôn đâu ở ờ, sát vô trong ừ, mở quát mở ừ, nước ra đâu nước điện à, mở mở bên điện mở được hả ừ. cái này nấu mía mía đấy con rồi. mía này cái lấy rau sống này rất là ngon đây à để lấy rau đấy đây là món lẩu đúng rồi món lẩu vâng. lẩu chua mà món lẩu chua truyền truyền thống ừ. đây đây là đậu phụ nha ừ. Rồi, đấy tiệt có rồi có đầy đủ rồi ừ. ừ. ừ độc lạ thôi mắm rồi ừ. thế nên cái cho con để cắt rau đâu để cắt đậu cắt rau nữa Hmm. <laughs> còn hàng à, thằng ngoài nữa là, là chính hắn luôn đúng không hai đĩa này là chính hắn đó ừ. Ờ. ừ. <laughs> thì ngồi nó phải vậy thôi chứ ai cũng qua qua lứa tuổi lão hóa mà đây đây là bậc thầy về đạo phụ nha bao nhiêu năm chinh chiến rồi nên là không có duyên với nghề bữa nay là chuyển qua ngành hồ đấy cầm miếng đồ phụ cắt là biết là là thế nào rồi ờ, đấy ờ. kia đâu tủ kia đâu tủ chả có hay không này ừ, cả nhà nhìn hấp dẫn quá nhà ừ. rất là ngon ừ. lẩu là đúng là đậu ờ, đậu đậu chưa chiên nó ngon đó bác nhỉ ừ. Ừ. này để đây quay luôn nào rồi bà trái cây này bà, bà mơ ra nha cho trái cây cho anh em nha trái cây anh à, em này ăn nè. đầy đủ hết làm cho nhà bà, bà mơ là sung sướng lắm nha à. sướng cái là nghe nhạc là sướng nè mỗi lúc có văn nghệ luôn luôn à, tinh thần sáng khoái ừ, cho cả nhà ừ. chào cả nhà ừ, nha ừ. Ừ. Đấy, bây giờ lấy, lấy Chào cả à, nhà nha Lấy dầu rồi, bỏ vào, lẩu nha Lấy dầu đã ừ, Rồi. Quên bỏ đem dầu, quên Ừ. cái gì đây đây dạ. đây đây mông mắt để đâu đấy ừ. Dạ. Ừ. Dạ. ừ. đấy, có ly cho đấy không đúng rồi đây này rồi rồi đây anh con rể tương lai của bắc nga nha rồi con rể tương lai của bắc nga quảng cáo bà, già ruột rất là rất là này xinh đẹp đó. có trái xoài này trái xoài này dạ. ừ. từ từ cắt ra từ từ ừ. À, chào anh Sơn nhá. À, ờ, chào chào mọi người đi. Chào tất cả mọi người nhá. Dạ. Dạ. hôm à. Ở nhà Sơn đúng không? Làm xong nhà rồi đúng không? Dạ. Công trình là công trình phụ đúng không? Dạ. À, nhiều không? Nhiều nhiều ấy xanh đồ làm diện tích rộng không? di tích có được trước à đó hả dạ. ừ, tức là vấn đề hoàn thành này vâng bao bao bao bao bao nhiêu ờ, ngày là mới xong à à tuần, tuần. đấy chú ờ à, tuần à vòng vâng, dạ. vòng trong tuần này à. Thế là vào đây bao nhiêu tuổi mà lại chưa lấy vợ? Cháu năm nay cháu uh, ờ, 28 rồi. À 28 rồi, lấy dạ. vợ được rồi. Dạ. Đúng không? Ừ, có người yêu chưa? Cháu chưa chú. À, có người yêu hả? À. <laughs> Thế có có nhắn nhủ gì với người yêu không? Với mọi người không? À, dạ. Có nhắn nhủ gì với em yêu không? à giờ em đi nhìn sống là sẽ thấy có nói gì không ừ. chúc sức khỏe nha dạ. à. chúc sức khỏe mọi người à, rồi thế đó mọi người ủng hộ nha cho kênh nha ừ. cảm ơn sơn nha chúc sơn vẫn đẹp trai nha à, và thành công trên mọi lĩnh vực nha rồi mấy ba hẹn gặp lại rồi đây em chào cả nhà nhá và dạ, mơ lấy dâu nữa nha em dạ chào cả nhà ừ, nhá chúc cả nhà mình khỏe nhá <laughs> toàn thế giới ừ. ăn khang thịnh vượng đấy đấy nhà bà nga là vui đuổi hết covid về trung quốc nhà bà mơ là vui việt nam ta sẽ hoàn toàn ừ. chiến thắng nha chén này chén này cả nhà chén này nha ừ. rồi mở rau ra sôi rồi đó bỏ lẩu vô bỏ rau vô bà đấy đó, mở mở đẹp đúng rồi ô oh, luôn hay gì ghê ờ đi quay ừ, rồi quá đẹp ừ. Ừ, ắt ha, hấp dẫn quá ừ. chúc toàn thế giới mạnh khỏe ừ, đúng rồi đuổi hết covid à, của đúng việt nam rồi. về bên trung quốc đâu như đàn bà là lấy liền đúng rồi chính xác ờ. covid cũng khỏi việt nam vâng vâng Các sang trung quốc ngay ừ, ừ. về nước khác Việt Nam ta hoàn toàn chiến thắng vâng, sẽ hết vâng. vâng đại dịch à, à nhậu với bọn em nha đúng rồi mơ đứng tuổi rồi nhưng mà rất là vui nha làm cho mà mơ là vui ai cũng vui hết ừ. luôn luôn có tinh thần văn hôm nghệ nay lắm. là ừ. nước Việt Nam ta hoàn toàn chiến thắng đấy dễ hết đại dịch Covid cút khỏi Việt Nam có tinh thần văn về nghệ bên lắm. Trung Quốc ừ, chính xác Việt Nam ta hoàn toàn chiến thắng phải không Nga đúng rồi à. tập bình bên ừ. <laughs> ừ. <laughs> Rồi chúc mọi người sức khỏe nha Và hẹn lại dạ. video sau nha ừ. <laughs> À để chưa chưa quay ờ, Vâng vâng Cảm ơn bà Chưa quay ừ. em Minh ừ. À, à ừ Đúng rồi đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi đúng đúng đúng, đúng rồi Quay, quay vậy mới được chứ Hoàn thành là bà mơ rất là mừng nha Đó để mà quảng cáo cho mọi người biết nha đó, tay nghề của người thợ cũng như là nhà bà đã hoàn thành được uh, phần ba rồi chứ còn một tí sơn nữa mà đó, chờ đến ngày sơn nữa là đẹp màu lên là đẹp cực kỳ ừ. 11 người coi rồi đúng không tuyệt vời đó. là vui rồi ừ. à, quay cho bà cái vâng vâng ừ. chào mọi người nhá đấy. em chào cả nhà nhá chào tất cả nhà nhá ừ. <laughs> chúc cả nhà mạnh khỏe nhá vâng, đấy sức khỏe dồi dào nhá <laughs> Đó, Đấy, nấu, đấy, nấu đấy Cả nấu nhà nhậu đi ạ à. Để thím lấy đĩa Đấy, bà mơ lại lên đấy nha Đấy, <laughs> bà mơ lại lên đấy. Đây bà mơ đây, đây bà mơ lại Chủ nhà đây Tăng cường thêm bánh mì để chấm chào nha cả nhà Đúng rồi Em chào cả nhà ừ. nhá Còn ừ. <laughs> cái đĩa quên chính nhân vật chính ô oh, nhân đúng rồi nhân vật chính hôm nay nha ếch nhài ôi cha rất là đẹp đẹp quá nghe mọi người uhm, đúng rồi nhân vật chính ô, oh, ông bà ông bà xứng đôi vừa lứa nha rồi chúc cả nhà sức khỏe nha và hẹn lại video sau bye bye xin hẹn gặp lại uhm. ăn đi con chú <clears throat> À, thì à, à? thịt heo để đâu chân giữa giờ thịt heo để đây à? hết rồi. Hết rồi đây hả? rất là đẹp hay đẹp phết rồi rồi rồi mời vâng. ngồi đi ngồi ra vâng đông bóng dạ. rồi xấu chi đi nữa trời ơi chứ là đẹp rồi chứ xấu gì